dài 30 tổng cộng là 150 mét vuông và nhà trọ này được thiết kế là một trệt một lầu à, rất là đẹp bên cạnh đó là phía trước là một căn nhà cấp 4 và ở phía sau là bốn dãy trọ vâng à, để bật mí thêm cho cả nhà thì nhà, nhà trọ này ở một vị trí rất rất là đẹp nằm ngay ở khu E à, V-Ship 2 Bình Dương đối diện là khu công nghiệp V-Ship 2 và ngay bên chợ à, cả cạnh chợ Vĩnh Tân <coughs> Tân luôn ạ à. đằng sau đây chính là căn nhà trọ nha cả nhà nhá Ê, bây giờ em với anh Toàn à, sẽ đi review và quay toàn cảnh những căn ở trong bên trong phía bên trong dãy nhà trọ để cho cả nhà hình dung thêm nhé rồi cái nhà hãy theo chân mình và Hiền Quy nha rồi dạ, xin mời cả nhà bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi vào bên trong cái nhà trọ nha cả nhà à, bạn Hiền Quy à, đã đang đi à, về phía trước đây thì chúng ta hãy theo trong bạn Hiền Quy nha à, đây là đây là về phía trước mặt trước của cái nhà trọ rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi vào à, ở, ở trước thì có một cái kiosk thì uh, cái ốp thì nó cũng giống như cái kiểu này nha cả nhà à, nó giống như này này được thiết kế giống như thế này rồi ở phía trên thì có cái uh, cái lầu nữa chúng ta sẽ có cái lầu đi lên à, vì à, phía trước là chủ nhà à, đi làm rồi cho nên không mới cho cho cửa cho chúng ta xem được cho nên nó là à, chúng ta xem cái căn bên cạnh và đây thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên bên trong ha như cái nhà thấy đây hiện tại ở đây là ở phía trước là một cái nhà trọ một căn nhà gọi là nhà cấp 4 đi ha tại vì mình nói một trệt một lầu à, được sử dụng uh, giống như là một căn nhà của chúng ta vậy ở phía sau đây chúng ta sẽ có bốn căn chúng ta sẽ có bốn căn trọ bốn cái trọ này thì cũng có cắt ở bên uh, ờ, lên bên trên luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ đi theo chân thường quy vào nha lên cho chúng ta quý chị vừa đầu tư đất mà vừa xây nhà được vừa có thêm thu nhập thì nếu mà quý anh chị và các bạn mình muốn uh, mua căn nhà